Người từng nói bao câu hẹn ngược Người để ta thêm sai lầm hơn Người mang những tiếng nuối ân hận như thế này Đến khi ta ôm bao trái ngang Nay muốn quay đầu nhưng đã muộn Thân tránh chi ta đã không là ta nữa rồi Người từng nói bao nhiêu lời yêu Người từng buông bao câu biển đi Từng câu mỗi chữ lúc xưa người còn nhớ gì Ký ức xưa luôn thay đáy ta Khi khó quên rồi khi muốn lòng Quên đến đi một tình yêu ta đã từng hận đâu không hận đâu không oán hận không bận tâm bấy đâu này quên mất đi ta từng ta không đau nữa rồi thế nhưng ta luôn vấn vương lưu luyến vòng tình như đã từng hy vọng chỉ yêu đừng chi nữa trong mong làm chi không chờ đâu không đợi đâu không nhói lòng không mộng mơ cớ sao ta không muốn buồn khi người không bên ta nữa rồi tiếc thương sao cay đắng sao nước mắt tuôn chảy bao tháng ngày sau việc đi đêm đêm say giấc đêm đêm bình an mong bao câu hẹn ngừng người để ta thêm sai lầm hơn người mang những tiếc nuối ân hận như thế này đến khi ta ôm bao trái ngang nay muốn quay đầu nhưng đã buồn oán trách chi ta đã không là ta nữa rồi người từng nói bao nhiêu lời yêu người từng buông bao câu biển đi từng câu nói chưa lúc xưa người còn nhớ gì ký ức xưa luôn tay đáy ta khi khó quên rồi khi muốn lòng quên hết đi buồn đâu không hận đâu không oán hận không bận tâm với đâu này tình mình đi ta từng ta không đau nữa rồi thế nhưng ta luôn vẫn vương lưu đến phong tình như đã hy vọng chỉ yêu đừng chi nữa trong mong làm chi không chờ đâu không đợi đâu không nhói lòng không mộng mơ cớ sao ta không muốn buồn khi người không bên ta nữa rồi tiếng thương xa cay đắng sao nước mắt tuôn chảy bao tháng ngày sau biệt ly đêm đêm say giấc đêm đêm bên nhau? bao câu hẹn ngừng người để ta thêm sai lầm hơn sai lầm hơn người mang những tiếc nuối ân hận như thế này đánh khi tao bao trái ngang nay muốn quay đầu nhưng đã buồn thân tránh chi ta đã không là ta nữa rồi người từng nói bao nhiêu là yêu người từng buông bao câu biệt ly từng câu nói chưa lúc xưa người còn nhớ gì ký ức xưa luôn vây lấy ta khi có quên rồi khi muốn lòng quên